Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang nhé Và mình là Sa Trường Giang Hôm nay thì mình à, lên đây để tiếp tục uh, truyền tải tới uh, mọi người cái nội dung làm nhà em vàng em mỉ từ đâu rồi nhé à, Như hôm trước mà Giang có nhận được một số comment Mọi người thắc mắc là cái cái móng nhà đổ nó hơi thấp ấy Thật sự là mình cũng phải căn ke cái số lượng tiền của mình nó có hạn, nó rất là ít ấy Mà cái móng thì uh, mọi người biết rồi đổ ờ, làm sâu thì rất là tốn kém Và hai vật liệu trên này lên đây đắt gấp 3 lần ở dưới chỗ Giang ấy là bản thân Giang thì à, cũng bỏ số tiền mình gọi là tiền công để để mà có thể trả cho thợ là 500 nghìn mét vuông cả nhà bếp là 60 mét vuông thì cũng là 30 triệu cái tiền công cho thợ rồi ở thực tế là mình cũng bỏ cái tiền túi của mình ra để à, trả công cho thợ nữa nên là mình cũng bỏ cả tiền bỏ cả công sức thì mình cũng à, hiểu cái điều đó mình rất là muốn làm cái móng nó nó cao lên và hai là trước khi ấy thì mình phải đổ thêm một lớp lên nữa để là, là cái cái móng nó nó nó tốt hơn đấy nó không bị thấm thì uh, Giang cũng nhận được rất là nhiều comment mọi người mà làm như thế nó chưa tốt thì lần sau nếu có kinh phí lớn như nào mà kêu à, gọi mọi người ủng hộ được thì Giang sẽ cố gắng làm căn nhà sau mình sẽ làm tốt hơn đang nói như vậy để mọi người hiểu thông cảm cho Giang thôi giờ à, xem anh em nha làm thế nào mọi người nhé chào buổi sáng anh em nhá ờ em mỉ mỉ ơi hôm nay đồ thừa xây làm thịt trâu nhá ăn thịt trâu bằng nhạc với lại ấy và mì uh, gia đình vàng uh, giúp hộ có biết làm không ít làm vàng đấy ủa mình có biết làm uh, món này không Ô chết rồi Sáng nay mấy giờ làm đấy mấy anh em ấy? Anh em 6 ờ, giờ làm anh ạ 6 giờ hả? 5 giờ nó mới dậy đẩy gạch vào rồi À thế à Qua mấy anh em làm là là là có một số khán giả là là thắc mắc đấy nhá Hôm qua Ờ Xem bảo có bác gì bảo làm à, một năm mà xây còn trùng mạch Anh em này bảo thôi thông cảm cho bà con đôi khi nó phải à, sai sót một chút Đúng không? Vâng. con người không thể hoàn thiện 100 trăm được vì là các bác quan tâm rồi theo dõi đấy thứ hai là là có một số bác mọi người thắc mắc là móng nó hơi sâu chìm nên à? là, là nên nằm nổi thì nó sẽ tốt để nó đỡ uh, sau này nó chống chống thấm này vì, vì... thấm vào tường này vì cái vật liệu của mình chỉ thế ờ, cũng bảo là do là cái ờ, tiền vật liệu nó nó chưa đủ có hạn bởi vì ờ, ra cũng nói thật luôn là là cái kiểu tiền công mà mình hầu như là mình phải bỏ ra cho thợ 100 trăm thì đấy cho nên là thì đâm ra là mọi người cũng xem thì cũng biết là như vậy thông cảm thứ hai là những cái chỗ mà người này khóa cố gắng khóa ấy cho anh nhé rồi rồi rồi chung là chỉ là như vậy thôi mọi người là nói các anh em thợ như vậy thôi Thôi, hôm nay là anh ở lại bản thôi Vâng Không về nó đường đi lại xa khó khăn quá Đúng rồi, đi lại Mọi ngày, mọi ngày thấy lên thung vác ba lô, hôm nay thấy vác ba lô đầy quần áo thế kia thì chắc phải ở lại rồi gì đấy <laughs> Không, ở lại một đêm ấy uh, anh em uh, thật xây là một người thôi Rồi, ở lại với bọn em một đêm Đấy, một, một đêm uh, một người thôi Hôm nay là buổi sáng anh em chưa làm rất là sớm Mọi người rất là vâng, ấy à, rất là mới xay nhanh làm làm rất là nhanh đấy này là do hôm trước mình nói là cái vật liệu nó nó khó khăn đấy và cái này thì mình cũng ờ, khoán hàng thợ thì cũng bảo người là làm ăn cho nó tốt và đôi khi là mình cũng không phải là không biết làm mọi người mà khi mọi người xem mình được cái clip thì nó rất là hiểu thì mình tính là cái này là toàn bộ là, là ấy mình tính là cứ 500 500 một mét vuông là so với ở dưới ấy là mọi người nói là rẻ rồi đấy nên là ấy là mọi người đây cũng muốn phát tâm đồng bào mà nên là khi ờ, mọi người xem được thì cũng thông cảm cho anh em chút sai sót lần sau có công trình nữa mình sẽ rút kinh nghiệm để cố gắng là làm tốt hơn Ngày hôm nay là được thứ mười mấy à? Vàng à? Dạ. Ờ, tí xem xem làm cái thịt trâu nhá. Dạ. thịt trâu với ấy là cho cho anh em ờ, thợ. Chắc là tối nay anh ngủ lại đây thôi. Mày mày xem có chỗ nào có giường không? Có thích đâu, có một cái lán là tí tí này 6 người ở đây rồi. Cho cho anh ở à nhà nhà mới nào? Ờ à, được. Cũng được. Sao là lợp trăng cái bàn lên cho anh nhá. Có chăn màn chưa nhỉ? Chăn màn á? Ờ. Có. Có nào? ok rồi anh chỉ sửa có muối thôi khoảng lâu lâu mới lên đây cho muối cắn ờ, ừ. phát ra có ngon chưa đang ơi nhiều là mình lấy một ít sỏi biết là trộn cát cho mình đổ ờ, xung quanh cái cái chân ờ, tường này nó đỡ chống thấm nữa ngâm phân đấy thấy cái anh hà nội hôm qua anh ấy cũng là kỹ sư xây dựng anh bảo là là biết là là kinh phí thấp anh bảo là sau này giang ấy thì có thể là sửa đổ quanh nhà ấy một lớp để cho chống thấm nó lên tường đấy ừ. Ờ. hôm qua thì mình có nhận được cuộc gọi của quả mà anh anh cũng là kỹ sư xây dựng mà anh bảo là biết là mình khó khăn kinh phí ấy nên là anh bảo là có thể đổ một lớp nên sau này mà anh ấy sẽ hỗ trợ gia đình một chút kinh phí để gia đình làm nhà cho Rồi mình cũng rất là cảm ơn cái sự comment đóng góp của mọi người để nó thiết thực có ờ, thấy mọi người là trước là lý của người đồng bào hâm mông thì cũng có cô bảo là đấy thì mình cũng bảo em vàng làm lại rồi và mình sẽ xây bịt luôn cho đấy thôi không không ấy nữa thì cái căn nhà thờ sau này ấy của của gia đình em vàng sẽ làm ở bên cạnh này và cái à, phòng ngủ thì à, thấy mọi người bảo cũng làm hợp lý là là mình sẽ làm phòng ngủ vợ chồng này xong mọi người bảo làm cái tách riêng này này tách riêng cái phòng này ngăn đôi ra nhưng mà nó nhỏ hẹp quá mọi người ạ đâm ra thì mình không không, không tách nữa chứ mình cũng có ý định là làm hai phòng ấy một phòng cho cháu nhỏ đông người mà một phòng cho hai vợ chồng nó hơi nhỏ hẹp nên là mình mới bảo để cái phòng bên này cái hành lang đi vào này thì mình định xây bịt như này nữa mình bịt cái hành lang này vào để làm ngăn lên một cái phòng bên này em bảo mà làm nên nó chật quá căn căn nhà thì có 50 mét vuông thôi em mới bảo để như vậy rồi vẫn kê giường để cho các cháu ngủ Đấy, còn giữa ờ, này thì là để mình ờ, ăn uống trong nhà Và đi xuống bên này là một hành lang nhà bếp Bếp thì chắc uh, hôm nữa Sáng nay anh em ăn sáng chưa? Vàng ờ, úp mì tôm anh em sáng mai hết anh mua tiếp thùng Hả? anh chám mổ gà cho ăn rồi ấy da mổ gà ra rồi khao khao anh em rồi khao à ờ... giờ bắt gà rồi ở ờ, đây à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Vâng, chịu khó đi phụ sau này uh, làm thợ phụ, thợ phụ xong là biết đâu làm thợ chính thợ cả hay sao? ui phụ thì mình đi làm mấy lần rồi nhưng mà à. không làm được thợ không làm không làm thợ đâu mình không, ừ, đi, không làm, thợ chính à nghề khác thôi nghề khác là nóng quá <laughs> nóng quá làm nghề nghề này là làm đẹp cho đời này công đức rất là, là nhiều luôn sau này con cháu là hưởng đấy vâng ạ thề luôn anh nói thật đấy nó anh chia sẻ tâm sự thật ờ. em chịu khó đầu tiên phải làm thợ đã một năm à, hai năm năm thứ ba là em em đứng lên làm cái sau em đi học làm cái dần làm cái sau này ví dụ là cái bản này 20 năm sau biết đâu lại làm nhà xây hết sau khi mà nhìn thấy căn nhà của em nó đẹp đấy ừ, người ta là học tập theo lúc đấy em lại thợ cả ở đây đấy tương lai mình không biết trước được bảng ạ nhá cố cố gắng em sang đây nếu nếu mà <laughs> đấy đúng không cậu này là sau này em mất nghề này đấy sau này nếu mà mà anh mà ấy quá mà anh cũng ấy sẽ đi theo em nó đi học đầu tiên là phụ nhặt gạch xếp gạch nó phải đi thôi đấy, sau đó thì uh, anh em mình sẽ học hỏi học hỏi thôi anh em mình đứng dần đấy cái gì nó có thời gian mà bảng nó muốn ờ, ấy phải có thời gian gian mình học hỏi rồi là sau rồi kinh nghiệm rồi ờ, đấy nó, nó rất tốt nhiều chị chè nhiều cuối Thank you. cái con mồi để thứ con cho tới là nhưng mà cũng nó xuyên chạy. trái gì là sai chính lý chúa chính cái quân rồi Trời trời có chịu tỉnh. Nhà đây dính được xuống đâu. Nhà. Nhà đây coi những chi lùa giữa ông thích chị hay chị chơi thích chị hay nó liền nên lùa. Mấy đứa thôi bán này đã ba sao vàng đầu tư camera vào nhà à nó chơi thì tưởng là vàng đầu tư camera quay đây á nhưng mà nhà có giá trị gì không mới lắp camera chứ có kết sắt đây là có gì không à tính trước tương lai được à, à sau này là làm ra nhiều tiền là có kết sắt đừng vào đấy à anh vàng cũng à? được anh, anh giang ạ à. hả anh vàng nó đang tính bảo là à, vàng ấy nó hay đi làm thì nó phải cắm camera xung quanh hết à bóng điện à làm sao rồi thì nó ở nơi khác nó điều kiện nó xem trong điện thoại mà xem có người nào lạ lạ về tán vợ trộn tán vợ không? À, trộm tán vợ à? Thằng này, này thông minh ấy thông minh đấy tính trước uh, tương lai là được đấy tốt tốt thế là tốt mà không có điều đó thì ai cũng sẽ phải tính uh, hướng đến tương lai rồi với hiện tại thì trước mắt như thế này mình phải hướng đến tương lai sau này là ấy cái là mình vừa chống được là là trộm hai là là là vợ là ở nhà mà mình đi làm xa về nuôi vợ con mà vợ hữu hú vai là chết không theo dõi từ xa đấy kiểu lỡ tí vợ lại chồng mông lên cửa sổ à. mất thì <laughs> à. camera cũng chẳng soi được camera theo dõi từ xa rất là nhanh đó nha hôm qua mình lên à, tầng thứ 13 hôm nay đã lên à, gần 20 20 viên rồi 20 rồi. là còn đến đầu người một chút nữa thôi là không nhìn thấy nhau đó các bức tường mọi người nhé bắt đầu là đến uh, ờ, vực là mình để cửa sổ sổ thì mình để uh, ờ, 80 với một mét chiều cao thôi mình nhé tại vì nhà nó nhỏ mình để một mét thì nó sẽ không không cân xứng với ngôi nhà và căn phòng đây là một cửa sổ là phòng uh, ngủ bên này còn bên này thì uh, cái uh, cửa sổ tiếp theo cửa sổ nó nằm bên này ở phòng bên này phòng bên này thì không ngăn sau này mà vàng gia đình mà con cái lớn nên có thể ngăn phòng này như phòng bên vợ chồng đó Đấy, cái cửa sổ bên này bên này thì nhà bếp rồi nhà bếp sau này thì mình sẽ làm sau thì cũng có sắt có có mỏ sắt ra để để để sau này mình xây tường nó không không bị ấy còn cái cửa chính này thì nó nếu mà làm rộng hơn một chút cái cửa chính thì nó nó không cân với cái ngôi nhà ấy mọi người nhé mọi người để, để để ý con nhà nó vẻn vẹn còn 50 mét vuông thôi thì mình làm cái cánh cửa là hai cánh cửa bên bên là 60 à, mét hai thì nó cân xứng với căn nhà hơn gọn gẽ cân xứng hơn nếu mà làm to quá nó không tương xứng với căn nhà nhìn nó rất là xấu thẩm mỹ đấy là cái cái thẩm mỹ của, của à, đấy ngôi nhà này. mình làm cửa sổ thoáng làm nhiều cửa sổ quá thì gió cho nên rất là mạnh đấy và xung quanh nhà em thì lại không có cây cối thì dễ rất là tốc nên mái nhà mình cũng phải bắn bằng tôn vít lợp bằng tấm pro xi măng do cái lượng tiền mình nhận được thì mọi người phải hết sức thông cảm tiền nào của nấy mà đấy mọi người là thông cảm phải hiểu chứ không ai là mong muốn là làm nó nó rẻ tiền như này cả, nếu có nhiều người ủng hộ từ trước thì, ờ, thì rất là dễ lượt được tôn ờ, lạnh tôn sốt thì có là mát luôn như này em sẽ đi làm lần nào hãy làm lần đầu thôi kayak apa deh sih nak kaca tuh sama kaca saya Thank you. Thank you. lên nhanh còn kịp không là anh em là bỏ về hết đấy tự xây là bỏ về hết đấy tình trạng này thì nó hay gạt xa với điền lắm <laughs> tình trạng này sáp hay gặp liêng lắm từ phải đưa từ từ mới đưa tiền nữa. <laughs> của chú Mick này của anh nhỉ ừ. Mickey Mickey đấy và chui vào nhà mới ở trước này chứng tỏ là và ở trước chủ nhân này nó ngủ cho đúng góc mát nhất đấy chú chó rất thông minh luôn đấy. đã gọi là vào nhà mới trước rồi anh em chưa được vào ngủ đâu mà chú chó đã vào trước rồi chứng tỏ là nhà rất là có lộc đấy người ta gọi là mèo đến nhà thì khó mà chó vào nhà thì giàu ấy chó là chó hàng xóm mà Nên ra là Giang thấy là là Lộc đến nhà em Vảng trong năm mới 2021 này rất là nhiều à, thì đấy anh mới bảo mèo đến nhà thì khó mà chó đến đây nhà thì em. nó sẽ giàu ấy đây đây đấy, đằng nó đang kiểm <laughs> thảm tỉn thì Giang nói hợp lý đúng không đúng. Câu ca các cụ nói rồi đấy không khác gì là còn nuôi mèo thì khó khăn mà nuôi chó thì giàu người giàu tiền người ta mới có thịt chứ ấy mèo ăn dè mà đấy anh Giang sáng nay chịu uống rượu chứ sao mà ờ, sáng nay chém gió ác thế Đâu, sáng nay làm gì được chén nào đâu, tí nào mà là <laughs> mấy anh em tự dây cho là có <laughs> rượu mời anh không <laughs> một chén thôi Đúng là để cho nó phấn khởi mình làm Với nghĩa là vừa mừng cho chủ nhà, mừng cho bản thân mình anh ra mọi ngày thì có nói nhiều như vậy đâu nhỉ ừ. quay là là là, là có tí men từ sáng rồi sáng nay đi ăn phở làm hết uh, hai cốc rồi ừ, khả nào em chém gió ác thế <laughs> Đấy, lên lên đây để nói chuyện với anh em thật sự cho nó vui Đó là mình vừa làm vậy không phải là vừa làm vừa chơi mà vừa làm mình nói chuyện để cho nó ấy uh, ờ, vui vẻ anh ờ, cứ đợi đấy để hôm nào <laughs> em xong ờ, công trình này em tặng ừ. anh một ờ, ừ, bài hát kèm lá à đây đây đây mọi người nhá đấy là dạ, hôm nay dạ, là dạ. E, e, em thợ xây không có tài lẻ hôm nay em mới nói ra mọi người ạ đấy nhưng mà chưa được thưởng thức mà thế thế em mới đã hứa với mọi người với khán giả mọi người là một hai hôm nữa anh sẽ tự gửi tặng tất cả mọi người anh là... anh cứ cố gắng giúp bà con xong nốt công trình này đi cái gì anh em mình thỏa thuận sau ừ. em sẽ tặng anh một ờ, bài hát kèn lá hay nhất không tặng anh thì ờ, thì ờ, không nói mà tặng khán giả mọi người Đúng mọi người xem mà cảm thấy em ấy thổi hay hoặc là tài lẻ mọi người cho một cái ấy cái nhận xét ở dưới và xem là khả năng mỗi người năng khiếu của em như thế nào mới sáng rồi anh Giang đã đòi mới sáng anh Giang đến anh Giang đã đòi bảo là bộ cái uh, ờ, kèm lá của anh đâu <laughs> em bảo là xong nốt công trình đã không <laughs> muốn hai ngày tới tặng khán giả luôn được tại tại luôn cái công trình này này đấy đi thế là rất là hay ngày hôm trước anh Giang bảo là ai có biết thổi sáo không ừ. thổi cho anh Giang bảo là thổi sáo thì không ai biết thì quyết định uh, nốt công trình này tặng cho anh Giang uh, uh, một bài hát kèn lá ok ok đấy nhá mọi người uh, nghe nhá đấy là trực tiếp em nên, nên nói là hứa tặng mọi người thì ờ, thì tặng bản thân giang thì cũng khác gì tặng mọi người đâu Đúng cả rồi. mọi người đều được được, được nghe cái bài người mèo ôn đảng à, hay những cái bài gì mà à, cô giáo về bảng à, chẳng hạn bản à, à. Thế là các, các đồng bào trên này là rất thích các cô giáo ở dưới xuôi lên trên này để dạy cái chữ cho các cháu nhỏ ấy. Bài hát là, là cô giáo về bản hôm nay thì à, giang phát hiện em cái đội tự xây là, là anh em rất nhiều tài lẻ thì thời gian này là, là chưa chưa chưa trình diễn cho mọi người xem thôi Đấy, trong một vài tài tới mà vừa xây anh em vừa ấy tổ đây để là vừa giải trí nói chung là hôm nay à, anh em làm được khá là nhanh chuẩn bị à, vượt qua đến đầu rồi thời gian mình mới làm ngày ngày, ngày thứ hai đấy mọi người nhé đến ngày thứ ba thứ tư là mọi người có thể nhìn nó sẽ khác hơn ngày ba thứ tư là mình có thể là sẽ đổ rằng trên này